Naka-level 3 helmet ata. Hmm, carry mo na lang dyan. Wala na, i-heal mo na yan. Basag na yan, basag mo yan. Mm-hmm, oh, nako. You don't have it. Diba? Oh, there's an helmet here, number 2. Number 2. Oh, you want helmet? You buy motorcycle helmet. Oh. Wala kayong circle, pre. Position mo muna. Yep. Oh. oh, shit! Wala eh. Nasa open lang eh. to. Buti na lang naka-extended mod ka. I love this game, I love this game. You're good, you're, you're good too my friend, you're good too. I love you. Hey, no, no, no. Ay, no, no, no. Fuck. No, no, don't go there. No, no, don't go there. Saan yun? Uh, puno. <laughs> bato na bato po. Ang weird, ang weird. I thought I hate this game, my friend. I hate this game. Ah. Let's go, let's go. I love you, my friend. I love you. Uh, do you love me? I love you. Kamuning, kamuning yun ah. Bawal na. You're good, ha? I like your I like your style. go, let's go, let's go, let's go. Lá cờ đặt đấy kiểu người Mấy giờ? Trung Quốc thật à? 5 giờ Trung Quốc thiệt mà. Ừ. nhưng có điều like Việt Nam nhưng mà cũng nói được tiếng Việt Nam mà tụi kia Mày ở đâu Trung Quốc? Thấy... Có gần Đông không? Tao ở ờ, Quảng Đông á. Đông hình như cũng gần Đông Hưng đúng không? Quảng Đông với Đông Hưng nó có giống gì nhau không mà sao mà nó gần? Thế thế không phải người Việt Nam á? Nó tưởng nó gần. Mẹ là người Việt Nam. Bên Đông Hưng. À thế cũng biết nói tiếng Việt à? Không. Thế biết nói biết nói tiếng Việt hay Chứ vậy? nãy giờ nói tiếng gì vậy? Ừ. <laughs> biết nói tới bốn thứ tiếng rồi. Nãy giờ à, tưởng ta sủa. Hay vậy. Tiếng Việt Nam, tiếng Anh với lại à, tiếng Trung Quốc à? Tiếng phổ thông với. Ừ tiếng Trung Quốc có hai cái một Cantonese với lại cái kia ừ. Trung Quốc á phồn thể với giản thể hả ừ phồn thể đấy không phải phồn thể với giản thể là cách viết nhưng mà có hai kiểu đọc một kiểu là nói thì là một cái tiếng Quảng Đông một cái là tiếng phổ thông đúng không ừ. thông minh lên mình nằm im cho tao cứu thôi, mình nằm im mình nằm im mình nằm im bắn gà cứ chạy chạy trời ơi nó lát tao không đưa hồ bay lên số 4 cần máu kìa. Ừ. Number 4 unit blood. Yeah, number four. I need. lấy rồi. Wait. Somebody help me. Help me. It's only one. Ôi, vậy? Đứa luôn mới nhảy xuống à. Nó ở đâu? Đây. Enemies ahead. Giờ nó có súng rồi, bỏ đi. Tao đi kiếm súng tao. Nốt một. Chừng nào mà mày giết được đi mày hãy nói. Ok. Nốt hai. từ dưới này có nhà bên cạnh này ok từ xem còn nữa nhá còn đứa kế bên luôn kìa kế bên này luôn đứa nó đâu nhỉ đây này này kế bên hướng đâu luôn á hướng ép Trong căn nhà này có nè Nhà kho Nhà kho đây nè Có ai Ừ đúng rồi Không thấy đâu Chạy đâu nhỉ Đó đó đó nghe tiếng bước chân không Ok vào đây loạt Someone ring the bell Nó không bật à. mic Nó không bật mic You speak English Nó có nói tiếng Anh đâu Chân nó không bật mic Yeah nếu mà nó biết nói tiếng Anh nó sẽ ừ. thấy ngứa miệng mở mic ra. Ừ. Bật mic ngay mà dù tao ừ, dù tao làm gì tự nhiên khi mà tao chơi auto mắt chinh gặp tụi Việt Nam nó nói quá thì nói tao cũng ngứa miệng tao cũng mở mic lên tao nói chuyện yeah. Ừ. hey, I don't speak English okay okay okay okay nó nó bắn tao bố ơi thính gần luôn kìa bố nó bắn kính nó... gần luôn kìa She likes everyone. Còn, còn, còn, còn. Decide what's wrong. Tụi nó quay thính á. Not I didn't see what's tao lấy hết đồ rồi không còn gì lấy chứ khỏi ra đâu nha còn cây màu bốn tao đó dành cho những đứa tìm không được cây màu bốn nào sao nó lấy lấy, lấy thính anh vậy bắn thì ngu nhưng mà nhặt đồ nhanh lắm đó ừ à có có cái thú súng vậy mới thắng rồi. súng gọi thính đây này gì có súng gọi thính à ừ cái súng màu đỏ đỏ ấy tao không biết dùng kiểu gì ấy. tao định nói là cho cho tao mượn đi tao chưa có cầm lần nào hết á ừ, ừ đây đây <laughs> này đây này bây giờ nhưng mà mày chỉ tao bắn đi chỉ như là mày kêu tao đưa cho con đất ấy mày mày kêu tao bắn sao tao sẽ bắn không biết bắn không biết bắn kiểu gì ấy đây này cho tao đi cho tao đi cho tao đi đây đây đây đó bố mày đừng có lấy của tao <laughs> trời ơi có biết bắn kiểu nào <laughs> tao nghĩ giới mày tao ao nè tao ao nè nghĩ giới mày giờ <laughs> rồi cụ anh chơi đạn này con lợn khoan mày ba lu mày từ ba lu mày đầy từ từ ok trời ơi ok <laughs> đấy tao có một viên đạn vậy một viên thôi mà ok một hai khoan khoan để tao tao để để để để tao coi cái one two three Đó rồi bắn nhìn bắn hay. rồi bắn rồi má ơi đó nhìn, nhìn hay thật đấy đẹp quá trời đẹp luôn nhặt đồ lên kìa con đần pháo, pháo nhặt gì tao đâu cần nữa đâu như cái mặt trăng vậy á rồi tao không thấy đồ gì rớt xuống trơn sao vậy bố đây nè cái cái cái, cái, máy bay thứ hai này này đó đấy là cái máy bay chính nó ghê đứa này đợi nghe chưa đợi nó rớt xuống đầu tao nghe chưa không có đứa nào được giành đồ của tao nghe chưa bên này có thính này bên này có thính nữa này thính ờ, thường này cái thính đó tao lụm rồi không không nó đang rơi này ừ cái thính kia là cái thính uh, thính mặc định đó đâu cái thính mặc định có gì đâu lấy bỏ đi này lấy cái thính mà tao đã bắn xuống đâu thính của mày đâu đây Wow. Trời mày đừng có bắn coi, bắn ai vậy? Trời trời trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao nghe cái âm thanh gì vậy? Wow, cái thính này đẹp đâu, thật. Đến đâu? Đây này trên đầu này. Hay thật đấy. Có người, có tim, có tim. Có thằng nào bắn đâu kìa bố Ôi. ơi. Có tim trên đội. Cẩn thận có team trên đội Vui vào nhà Cái mẹ tim đầu đi Tao giờ Tao có đủ phụ kiện à Tao không cần gì Tao chỉ cần được Cẩn sống à Cẩn thận Từ từ từ Wow cái thính này đây Thằng này. nào thấy cái đuôi sao của uh, WM kêu tao Ừ. cái cái cái cái thính nó còn đồ đó ra lụm đi mũ ba đồ đó có mũ ba yeah. tháp hết xăng rồi sau lưng mình còn người đúng không ừ sau lưng còn sau người ừ nó nó nó công qua rồi nó công qua rồi cạnh đây có người cạnh số 1 có người trong nhà lùi vào lùi vào trên trên con lùi vào nhà đi nó cứu này trên nhà trên kia nó cứu này lùi qua lùi qua để mình cứu để mình cứu nó nốc hai thằng ở trên kia rồi nó còn một thằng thôi ở ờ, số 4 vào trong nhà cứu người đi đi đi nhặt mũ đi nhặt mũ đi đừng lượn ra ngoài nó ở trên kia nó đang cứu này có người này bao vài rồi xong lên xe đi số ba trong nhà có người lên lên, lên xe lên xe Ủa. trong cái nhà vừa chết có một người ấy. ừ vào trả thù đi đóng vòng xuống này ở chỗ này này đấy đúng cái nhà này luôn trong nhà này phải không cái nhà chấm cao đấy. nó bên nào bắn nó đi rồi xong à trên đồi kìa trời ơi bị bắt à sao cái thằng kia là nó đứng ở gần thính mà không sợ không ấy nhở ôi rồi ôi nó vui vậy ôi rồi mình còn có được một kill này hay vậy trời ơi bị xảy lỗi thế ôi rồi ôi không thể tin được không thể tin được ôi giời vãi thật trời ơi thằng kia là team up rồi ôi ôi bảy kill này các bạn AK vô đầu luôn, phải lồn thiệt Rồi vào nhà đi, vào nhà Cẩn thận, cẩn thận bên cầu còn này mà, Tôi có x6 ờ, Tôi có x6 rồi ừ. Bác màn Mặt mới nè anh Bên kia còn đấy Được <coughs> mẹ cỡ của anh à Quay các ông thì chạy đi xe Đây Bắn mà Ôi nó ở dưới sông, dưới sông, dưới sông nó bắn cá Dưới sông hướng SW ấy, ở dưới cầu ấy Dưới cầu bên kia Sao mấy người lên chặt gì tao bắn Nguyên có lòng nước luôn không? Sao rồi Trên cầu còn, trên cầu còn, trên cầu còn Màu đỏ đó Đâu còn, vẫn còn thằng đấy mà cậu mất thằng đấy mà Mất đi đâu đâu À có tiếng xe lực kìa Chạy đủ kiện rồi nó bắn kè Ừ trên cầu trên cầu mọi người cẩn thận nhá Ừ Ồ hay vậy chờ lửa túng nó gì vậy Còn hàng dưới cầu á Ừ Enemies ahead Nó dưới đây nè Việt Nam hả? Việt Nam á. Nó tên Việt Nam á. Ừ, tên nốt một này